Ca Ni Phật cung kính ngưỡng máy bạch chư tôn thiền đức tăng kính thưa quý phật tử thân mến hôm nay ngày 23 tháng 8 năm kỷ hợi quý vị trở về nơi đạo tràng chùa linh sơn để tham dự khóa tu bát quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát lời đầu tiên xin kính chúc cho toàn thể quý phật tử được vô lượng an lạc vô lượng kiếp tường Nam Mô Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát Kính thưa quý Phật tử thân mến Khát vọng hạnh phúc an vui là khát vọng muôn thuở của con người Tất cả chúng ta ai cũng đều mơ ước mong cầu rằng đời sống hiện tại của mình có được niềm vui, có được hạnh phúc Nhưng hỡi ơi, niềm vui hạnh phúc đó sao quá mong manh tạm bợ nó giống như những thứ có cánh trong thoáng chốc lại bay đi còn nỗi khổ niềm đau thì nó cứ mãi đeo bám theo ta như bóng không rời hình quý phật tử có biết vì sao chúng ta mơ ước mong cầu hạnh phúc mà niềm vui hạnh phúc không có mặt còn chúng ta rất chán ghét đau khổ mà khổ đau cứ đeo bám theo ta quý vị có bao giờ ngồi suy nghĩ vấn đề này hay không bởi lẽ chúng ta chán chán ghét đau khổ nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân đau khổ đó là cái nhân xấu ác thì làm sao khổ đau chấm dứt được ta mơ ước mong cầu hạnh phúc muốn có được niềm vui mà chúng ta không gieo trồng cái nhân an vui tức là không gieo trồng cái nhân tốt lành thì làm gì có được nền giáo lý của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả Đức Phật đã từng dạy rằng Như Lai không phải là thần linh như Lai không phải là Thượng Đế Vì Như Lai không có quyền năng ban phước cho ai Như Lai chỉ là vị hướng đạo sư Là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối Như Lai chỉ cho tất cả mọi người Phương cách kiến tạo niềm vui hạnh phúc cho chính mình Và hôm nay con xin trích dẫn trong bài Kinh Hạnh Phúc Trong bài kinh này Đức Phật theo lời yêu cầu của một vị thiên tử vào lúc gần cuối đêm vị chư thiên này đã đến hỏi đức phật làm thế nào để cho chúng sinh có được những điều hạnh phúc tối thượng thì đức thế tôn đã nương theo câu hỏi đó mà chỉ dạy có 38 pháp hạnh phúc và hôm nay nơi đạo tràng khóa tu bách quan trai tại chùa Linh Sơn đây con xin trích dẫn ở kệ ngôn thứ hai trong kệ ngôn này Đức Phật đã chỉ dạy có ba pháp hạnh phúc và chỉ cho chúng ta cái gì được gọi là hạnh phúc chân thật và con xin mạng phép mượn lời Phật dạy trong bài kinh hạnh phúc đó để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài cái gì thật sự đem đến hạnh phúc Câu hỏi được đặt ra trong chủ đề này Cái gì thật sự đem đến hạnh phúc vậy quý vị? Có nhiều người họ nói trên thế gian này lắm tiền, nhiều của, danh vọng, địa vị cao Đó là hạnh phúc Nhưng chưa chắc đâu quý vị ơi Càng cao danh vọng càng dày gian nan Có đúng vậy không? Rồi nói lắm tiền nhiều của là hạnh phúc cũng chưa hẳn có những người nhà cao cửa rộng niệm ấm chăn êm kẻ hầu người hạ lên xe xuống ngựa nhưng mà vẫn phiền não khổ đau dài dài luôn quý vị vậy thì cái gì thật sự đem đến hạnh phúc con trích dẫn ba pháp trong 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật dạy thì trích dẫn có ba pháp thôi và kệ ngôn thứ hai Đức Phật chỉ dạy ba pháp đó là gì ở trú xứ thích hợp hưởng phước báo đời trước hướng tâm theo lẽ chánh là hạnh phúc tối thượng giờ đây chúng ta tuần tự tìm hiểu qua ba pháp hạnh phúc thật sự đem lại cho chúng ta niềm vui niềm hạnh phúc ở giữa thế gian này thứ nhất đức phật dạy ở trú xứ thích hợp đó là hạnh phúc tối thượng nói đến đây thì con xin kể cho quý phật tử nghe vừa rồi có một cô phật tử cổ đi đến chùa hưng thiền và cổ kể cổ nói sư cô ơi con phiền não quá bây giờ con không biết phải làm sao cô thì không có gia đình ở vậy tu tại gia cô không có cái tâm nguyện muốn xuất gia bởi vì cô nghĩ rằng tuổi mình mỗi ngày một già rồi mà đi vô chùa sợ mình tu không nổi ăn cơm thọ dụng của đàn na tính thí sợ mắc nợ rồi lại nữa mình ở nhà mình mình rảnh giờ nào mình tu giờ đó mình khỏe mình tu mình mệt mình nghỉ mình không sợ mắc nợ ai hết của mình mình ăn theo quan niệm của cô là vậy đó cho nên tuy cô không có lập gia đình ở một mình với cái tuổi 60 mà cô nói cô tu không yên tu không an lạc bởi lẽ gần sát nhà cô thì có một gia đình này phá hoại sự tu hành của cô bằng cách mỗi khi ở bên đây cô thỉnh chuông thỉnh mỏ để tụng kinh để niệm phật thì ở bên kia họ chửi họ nói tu hú họ nói ngoài miệng thì niệm nam mô bên trong lại chứa một bồ dao găm ngoài miệng niệm phật lâm râm bên trong lại muốn đâm giết người ở bên đây mà thỉnh chuông thỉnh mỏ lên tụng kinh niệm phật là bên nhà bên kia họ chửi mà vì sợ họ tạo cái ác nghiệp cho nên cậu nói bây giờ ngưng lại rồi không có tụng kinh không niệm phật nữa nghe tiếng chuông nghe tiếng mỏ là chửi mình à thôi mình không để cho họ tạo nghiệp rồi ngồi đó mà niệm phật rồi họ hết chửi rủa rồi họ phá hoại bằng những hành động đó là sân giường nhà cô ở phía trước đó họ quét rác cái họ không đổ đâu đổ qua nhà trước cửa nhà vậy đó sát bên nhà mà vậy đó nha họ hốt rác họ họ đổ qua nhà mình thậm chí họ đi vệ sinh dơ bẩn như vậy mà họ quăng trước cửa nhà mình cái cửa rào đóng rồi cái quăng trước cửa nhà mình ngày nào cổ nói cổ mở cửa ra cũng một đống phiền não nhìn thấy một cái đống hôi dơ rác rến bẩn thỉu đó là một đống phiền não trong lòng cổ đã qua cổ nói chuyện đàng hoàng rất là nhiều lần họ chối bye bye họ nói không có họ nói rằng chừng nào bắt được quả tang thì mới nói nghe chứ không được nói như vậy rồi cái lời qua tiếng lại làm cho cổ phiền não quá bây giờ thì ngày nào cũng vậy sát bên nhà đó họ làm nguyên một cái quán tiệm karaoke tối ngày nó mở cái âm thanh mà nó quay cái cái lo vô ngay ngang qua cái nhà mình vậy đó Cổ nói cổ muốn điếc cái lỗ tai điếc rái của mình mà tối ngày nó đập hình hình hình hình Cổ nói cổ không đau tim bây giờ con phải đau tim rồi sư cô ơi con không thể nào tu hành được phiền não quá đi mà con nói bây giờ con biết phải làm sao nếu đây không phải là một trú xứ thích hợp cho mình tu hành thì con nói thôi con bán nhà con đi nơi khác chứ bây giờ ở đây chịu không nổi cho nên con xin thưa rằng một trú xứ thích hợp để cho chúng ta tu tập tiến bộ tâm linh phát triển những hạnh lành đó mới gọi là một trú xứ thích hợp còn ở nơi mà quan gia trái chủ nó theo nó báo đời cái kiểu này muốn tu tu không nổi phải không quý phật tử vì vậy mà cổ đức đã từng dạy chúng ta như hòa thượng thích bổ huệ đã từng nói từ xưa tâm cảnh tương quan cảnh mà dao động tâm an mấy người muốn tâm giảm bớt duyên đời cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm đó quý vị ý nói rằng một môi trường một hoàn cảnh một trú xứ thích hợp thì nó ảnh hưởng rất lớn với đời sống tu tập của mỗi chúng ta với đời sống tâm linh của mình vì vậy ở đây Đức Phật nói ở trú xứ thích hợp là hạnh phúc tối thượng nếu mà ở gần bên nhà mình mà gặp quan gia trái chủ nó theo nó báo đời nó theo nó phá mình kiểu đó tu nổi không quý vị ở bên đây mình tụng kinh niệm phật bên kia nó chửi ở bên đây mình mới ngồi tịnh chưa được bao lâu thì nó mở máy lên nó hát rầm rầm rầm rầm nó đánh ầm ầm ầm mà nó quay ngay cái lo vô ngay cái nhà của mình nữa cậu nói riết rồi cô đóng cửa kiến lại đó tối ngày cậu không thấy ánh sáng mặt trời cũng không có tiếp xúc được một một cái làn gió hơi gió không khí nào ở ngoài hết bởi vì hở miếng nào là nghe âm thanh nó vọng vô chịu không nổi rồi nó còn phá hoại rác rến phẫn dơ vậy nó quăng trước cửa rào nhà mình vậy đó ngày nào cũng ra hốt đống rác đó là một đống phiền não khó tu quá rồi con xin kể câu chuyện thứ hai nói về hoàn cảnh môi trường nó liên quan đến đời sống của con người ảnh hưởng rất lớn cho nên ngày xưa mạnh mẫu mạnh mẫu tức là trương thị là mẹ của mạnh tử mạnh tử thuở nhỏ đã mồ côi cha rồi quý vị nhưng mà được sự giáo dục của bà mẹ rất là kỹ lưỡng cho nên ngài mạnh tử đã trở thành một bậc đại hiền văn danh trong thiên hạ ở thời kỳ xuân thu chiến quốc là do sự giáo dục của bà mẹ khi mà mạnh tử còn nhỏ đó quý vị mạnh mẫu đã ba lần dời nhà đi vì biết rằng đây là hoàn cảnh môi trường không tốt ảnh hưởng đến con trai của mình bà đã dời nhà đi mà quý vị biết mỗi lần dời nhà đi cực lắm quý vị ơi tại vì không phải mình đi một thân một mình nữa đồ đạc vật dụng đủ thứ việc trên đời vậy mà đầu tiên thì bà ở nhà gần nơi nghĩa địa hàng ngày bà thấy con trai của bà chứng kiến cái cảnh mà người ta đào đất chôn xác chết chôn tử thi rồi cái gào khóc kêu la thê thảm mẹ ơi cha ơi tại sao mà chết bỏ con mạnh tửng chứng kiến cái cảnh đó mỗi ngày cho nên cũng về nhà cũng bắt chước y hệt vậy đó xé cái mảnh vải trắng chích lên đầu cái lăn mình trên nền đất đào đất xong rồi lăn mình trên nền đất cái khóc than mẹ ơi cha ơi sao chết bỏ con vậy cái bà nói rồi nơi đây là một cái chỗ u ám không phải là trú xứ thích hợp cho con mình ở rồi nó ở cái kiểu này tâm trí nó tối ngày nó than nó khóc nó chứng kiến cảnh đó nó u ám làm sao mà nó có thể phát triển được cái khả năng trí thức hiểu biết cho nên bà dời nhà khỏi nghĩa địa lần thứ hai bà đi đến nơi chợ búa nơi chợ búa đông đảo người ta thì nơi chợ búa đông đảo đây là cái chốn thị phi quý vị ơi bởi vì nào là mua gian bán lợn xảo trá luồn gạt nói dốc nói láo đủ thứ việc ở trong cái chợ búa mua bán vậy đó là chốn thị phi mà rồi mạnh tử cũng bắt chước y hệt như vậy thấy con của mình như thế mạnh mẫu mới bảo rằng đây là chỗ thị phi không phải là trú xứ thích hợp cho con mình bà lại lần thứ hai dời nhà đi khi bà dời nhà đi đến gần nơi trường học thấy những học trò học sinh lo học tập nào là học lễ nghĩa nào là học văn chương nào là học nghề nghiệp đủ cái học hết thế bà mới nhìn thấy con trai của bà nó cũng bắt chước theo chúng bạn nỗ lực lo học học lễ nghĩa học văn chương học học nghề hứng thú trong việc học tập như vậy bà mới bảo rằng đây mới là trú xứ thích hợp để cho con bà phát triển sau này trở thành một người tốt lợi ích cho nhân quần xã hội bà mới ở lại nơi gần trường học đó để sinh sống rồi khi mà một hôm con trai của bà là mạnh tử đây nhìn thấy cái người hàng xóm làm thịt heo làm thịt con heo Mạnh tử mới về hỏi mẹ mình Mẹ mẹ nãy con đến nhà của bà hàng xóm Thấy bà ta làm thịt con heo để làm chi vậy mẹ Mạnh mẫu trả lời rằng làm thịt để cho con ăn đó Nói chơi vậy thôi Nhưng mà vừa nói lỡ lời xong rồi bà nói không được Nó là một đứa con nít Mà mình nói mà mình không làm đúng như lời thì mai mốt này nó làm gì nó tin tưởng vào lời nói của mình nó sẽ học cái sự nói dốc nói láo đó là sao cho nên dù không có tiền dù đời sống hàng vi nghèo khó nhưng mà bà cũng cố gắng để bà mua một miếng thịt heo về làm cho con mình ăn tại vì mình lỡ lời mình nói bà hàng xóm làm heo là lấy thịt cho con ăn thì bây giờ phải mua miếng thịt heo về cho nó ăn nếu không nó dốc nó láo mai mốt này làm sao mình nói nó tin mình dạy sao nó nghe và nó sẽ bắt chước tập tành theo cái sự nói dốc nói láo đó rồi sao cho nên bà phải mua thịt heo về làm cho con mình ăn có những khi mà mạnh tử vui ham chơi trốn học có bữa đó trốn học đi về sớm đi về nhà để tìm cách nói láo với mẹ mình đó là để đi chơi thấy con của mình bỏ học đi chơi cho nên mạnh mẫu đang ngồi dệt dệt giải ngay cái khung cưỡi bà lấy dao bà chặt đứt khung cửi và bà nói rằng con thấy đó khung cửi đã chặt đứt rồi thì không có thể làm việc không thể dẹp thành tấm vải cũng vậy nếu con đang học mà con bỏ ngang cái sự học hành như thế này để lo đi chơi thì làm sao con trở thành một người hữu dụng sau này từ đó về sau mạnh tử chăm chỉ học tập rất là tốt và sau này ông đã trở thành một bậc đại hiền vang danh trong thiên hạ ở trong thời xuân thu chiến quốc con kể câu chuyện này để gửi gắm cho quý vị một cái lời khuyên rằng môi trường hoàn cảnh nó là điều kiện vô cùng quan trọng tác động đến đời sống con người của chúng ta cho nên ở đây trong bài kinh hạnh phúc đức phật dạy chúng ta cái mà thật sự đem lại niềm hạnh phúc cho chúng ta là ở một trú xứ thích hợp ở một nơi á, thích hợp một trú xứ thích hợp một nơi một chỗ được gọi là thích hợp đó là trú xứ như thế nào đó là trú xứ phải có đầy đủ ba điều kiện sau đây mới gọi là trú xứ thích hợp điều kiện thứ nhất là có được các bậc thiện tri thức có những người thiện lành ở nơi đâu mà quý vị gần gũi được các bậc thiện tri thức những người thiện lành đây là trú xứ thích hợp bởi vì gần gũi những người thiện lành nó ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta như tục ngữ ta có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng phải không quý vị gần mực thì đen gần đèn thì sáng trong quy sơn cảnh sách tổ quy sơn linh hữu nói gần gũi bạn lành giống như đi trong sương mốc tuy không ướt áo nhưng giờ giờ có thấm lạnh đó quý vị mình đi trong sương ban mai tuy nó không ướt áo mình mà về quý vị cảm thấy nó xe lạnh nó thấm từ từ cũng vậy ở gần người lành chúng ta cũng học tập được những điều tốt lành nơi người đó ảnh hưởng đến đời sống của mọi chúng ta thì gần gũi các bậc thiện tri thức đây là trú xứ thích hợp ở điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là nơi một trú xứ nào mà nó đem lại sự, sự thuận lợi cho ta trong cái phương diện tu phước hành thiện thì đó gọi là trú xứ thích hợp có nhiều người nói tôi ở nơi đó tôi không có làm được việc gì phước hết chứ. ví dụ như quý ờ, cô quý phật tử ở bên nước ngoài cái về Việt Nam của chúng ta làm phước nói một câu nói cô ơi về Việt Nam mới làm được những việc phước lành nha ở bên nước ngoài đâu có người nghèo khổ đâu cho nên mình đâu có thể bố thí đâu có giúp đâu có làm được những cái cái việc thiện lành mà ở nơi nào để giúp cho chúng ta thuận lợi trong cái việc tu phước làm những việc lành thì đây gọi là trú xứ thích hợp thứ hai với cái điều kiện thứ ba được gọi là trú xứ thích hợp là nơi nào giúp cho chúng ta có sự tu học Phật pháp đây được gọi là trú xứ thích hợp quý vị ơi đâu quý Phật tử xét lại coi nếu mà mình ở nơi một cái hoàn cảnh môi trường đó là nhà cao cửa rộng lên xe xuống ngựa tiền muôn bạc bể đầy đủ về mặt vật chất mà mình không có sự tu học Phật pháp quý vị có cảm thấy là bị hụt hẳn không quý vị có tiền chưa chắc gì có hạnh phúc nghe quý vị mà hiểu biết được Phật pháp có cơ duyên tiếp cận với chánh pháp nghe học chánh pháp thực hành theo chánh pháp thì ở trong hoàn cảnh nghèo nhưng ta không có khổ ở trong hoàn cảnh có tiền có bạc thì hạnh phúc niềm vui lại gia tăng quý vị ơi cho nên nơi trú xứ mà có các bậc thiện tri thức nè được gọi là trú xứ thích hợp nơi trú xứ mà thuận lợi cho chúng ta trong việc tu phước hành thiện đó được gọi là trú xứ thích hợp nơi một trú xứ mà giúp cho chúng ta có được sự học tập và tu hành theo Phật pháp được gọi là trú xứ thích hợp bây giờ con nói rõ ràng hơn nha giờ nói một cách rõ ràng hơn một trú xứ thích hợp thì nơi trú xứ đó phải có đầy đủ sáu điều kiện cao thượng như sau điều kiện thứ nhất thấy cao thượng thấy cao thượng nghĩa là thấy gì có phải là thấy cảnh đẹp thiên nhiên cảnh thấy núi non hùng vĩ thấy sông nước hữu tình thấy trời mây non nước gọi là thấy cao thượng sao không phải đâu quý vị thấy cao thượng ở đây đó là nơi trú xứ nào mà giúp cho chúng ta có một, một cái nhìn một cái thấy đúng đắn chân chánh về quy luật của cuộc đời đó là vô thường khổ không vô ngã thì đây gọi là một trú xứ thích hợp đã giúp cho chúng ta mở con mắt tuệ giác để nhìn thấy rõ quy luật của cuộc đời quý vị ơi xin kể quý phật tử nghe một câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế Lúc bấy giờ có một người nọ tên là Vakali Ông ta khi gặp được Đức Phật Nhìn thấy thân tướng của Đức Phật với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình Ông rất là hâm mộ Ông rất là ngưỡng mộ Và cái niềm vui của ông là ngày nào cũng phải nhìn thấy Phật Ông đón đường chặn đường để nhìn thấy dung nhan diện mạo của Đức Phật ông lấy đó làm niềm vui mà ngày nào mà không gặp Phật ông bình bát đi khất thực xem như ngày đó về bỏ ăn luôn quý vị và ông suy nghĩ rằng thôi thì tại sao mình muốn cái niềm vui niềm hạnh phúc của mình bây giờ là được chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mỗi ngày thì tại sao mình không xuất gia tu đạo vào trong tịnh xá tu rồi làm đệ tử của Phật thì ngày nào cũng thấy Phật luôn nghĩ vậy cho nên ổng phát tâm ổng xuất gia mà ổng xuất gia không phải cần cầu sự giải thoát mà nguyên nhân xuất gia mục đích xuất gia của ông ta đó là hàng ngày chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của đức thế tôn cho nên mỗi khi ông bình bát đi khất thực xong khi trở về để tịnh xá thì mỗi buổi chiều nào tôn giả Vakali đây đều tìm một cái chỗ gần ngay đối diện ngay đức phật khi đức phật đang thuyết pháp cho thính chúng tỳ kheo nghe thì tôn giả Vakali ngồi ngay gần đó vừa tầm mắt của ông để ông chiêm ngưỡng mà ông nhìn Đức Phật từ dáng vẻ từ nụ cười từ ánh mắt từ cái lời nói của ngài tôn giả Vakali nhìn một cách sai đắm luôn quý vị và khi nhìn xong rồi cảm thấy hạnh phúc quá hạnh phúc quá Đức Phật biết được tâm niệm của tôn giả Vakali Cho nên Đức Phật mới gọi đến và nói rằng Này Vakali Có đẹp đẽ gì với một cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp Bên ngoài thì bao bọc một lớp da Nhưng mà bên trong đầy dẫy những thứ ô uế Có đẹp đẽ gì đâu Vakali Tại sao ông không nhìn thấy được cái bất tịnh ô uế của thân này mà khởi lên tâm nhàm chán mà ông lại say mê đắm mắt đắm mắt cái thứ bất tịnh ô uế này vậy thì ông xuất gia vì lý do gì có phải chăng xuất gia vì hàng ngày nhìn thấy thân tướng của như lai sao khi bị đức phật quở trách như vậy tôn giả vakali ông xấu hổ quá ông buồn ông nói mình thương mình kính phật mà bây giờ phật quở trách mình như vậy phật không thương mình vậy mình sống để làm gì tự tử chết sướng hơn nghĩ xong rồi ông leo lên đỉnh núi ông gieo mình xuống để tự tử thì đức phật biết được dùng thần lực của ngài đưa ông ta xuống và khi đức phật hiện thân trước mặt bakali rồi cứu ông thoát khỏi nạn chết ông mở mắt ra vừa nhìn thấy phật ông quỳ xuống ông đảnh lễ và rơi nước mắt khóc nức nở Bạch Đức Thế Tôn niềm vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con không gì hơn Là nhìn thấy được thân tướng của Như Lai, của Thế Tôn Đức Phật bảo rằng Này Ba Ca Vakali, dù người nào hàng ngày thấy được thân tướng của ta đây Nhưng mà không y theo giáo pháp của ta hành trì Thì người đó cũng giống như cách xa ta ngàn dặm Nhưng ai đó dẫu rằng cách xa ta ngàn dặm mà y theo lời của Như Lai đây thực hành đúng chánh pháp thì người đó thấy được Như Lai. Đức Phật nói dù cho ông Vakali đây hàng ngày nhìn thấy thân tướng của Như Lai là của Phật đó nhưng mà không y theo giáo pháp để hành trì thì giống như cách xa Phật ngàn dặm Mà ai đó dẫu cách xa Phật ngàn dặm Nhưng mà y theo giáo pháp tu hành thì người đó thấy được như lai nha thấy được như lai ở đây có nghĩa là như lai tự tánh đó quý vị thấy được chân như bản thể thấy được phật tâm phật tánh của mình là thấy được như lai rồi thấy được cái cái sự vô thường vô ngã bất tịnh ô uế khổ não của các pháp hữu vi này có nghĩa là thấy được như lai thấy được chân lý là thấy được như lai nhưng do gì chúng ta hàng ngày không thấy được chân lý không thấy được lẽ thật giả mà mình cho là thật quý vị ơi vọng mà mình cho là chân vô thường mà mình cho là thường còn khổ não mình cho là vui bất tịnh mà mình cho là thân tịnh đó là sự điên đảo mê lầm vọng chấp của phàm phu của chúng sinh do đó chính vì sự vô minh mê lầm vọng chấp đó khiến cho chúng ta không thấy được như lai không thấy được phật muốn thấy được phật phải y theo giáo pháp hành trì và người nào thấy được cái chân lý vô thường khổ không vô ngã là thấy được như lai vừa nghe đức thế thôn chỉ dạy như vậy và kali, ba kali tôn giả tại ngay chỗ ngồi rơi rụng trần cấu chứng pháp nhãn tình chứng được sơ quả tu đạo hoàng và nỗ lực tinh tấn tu hành không còn đóng nhiễm vào cái sắc tướng sanh diệt mong thấy được thân tướng của Như Lai hiện hữu mà ông đã nỗ lực tu hành quán chiếu thấy rõ thân này là vô thường là vô ngã là bất tịnh là khổ đau cho nên không bao lâu tôn giả Vakali đã bước lên thánh quả A La Hán thấy được Như Lai rồi quý vị ở đây một trú xứ thích hợp là nơi đó chúng ta sẽ thấy được những điều cao thượng thấy được những điều cao thượng đó là những điều gì thấy được những thứ cao thượng là thấy được chân lý vô thường khổ không vô ngã nơi nào mà quý vị nhìn hiểu thấu được thấy rõ được hồng trần này là đau khổ ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc nhàn vui tây phương cực lạc phản hồi để dứt lìa sinh tử nổi trôi xóm đường chỗ nào để giúp cho chúng ta thấy được cái chân lý lẽ thật thì cái chỗ đó được gọi là trú xứ thích hợp thấy cao thượng trú xứ thích hợp ở phương diện thứ hai đó là nghe cao thượng trú xứ mà được gọi là thích hợp đó là hàng ngày chúng ta được nghe những điều cao thượng cao quý nghe những điều cao thượng cao quý có nghĩa là gì vậy nghe phật pháp quý vị ơi nghe được những điều giá trị lợi ích thiết thực cho mình trong đời sống hiện tại để giúp cho mình kiến tạo xây dựng một nếp sống đạo đức biết phát triển trí tuệ nghe được những điều đó những điều hay những cái điều hay điều đẹp để giúp cho mình hiểu thấu rõ thì cái đó gọi là trú xứ thích hợp với tiêu chuẩn thứ hai giúp cho chúng ta có được cái nghe cao thượng và con xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện Ngày xưa có hai cha con của ông Bách Tiều Phu Nọ Đi vào rừng đốn củi Sinh nhai bằng cái nghề tiều phu đốn củi đó Một hôm hai cha con của ông Đang lúc khiêng củi trở từ nơi rừng trở về nhà mình Thì trên đường đi đi ngang qua một cái hồ sen thì mới nhìn thấy một cái cô gái đang hái sen ở bên hồ và lắng nghe cô hái, cô gái hái sen này đang hát một bài hát về hoa sen và cô gái đó đã hát như sau hoa sen sớm nở chiều tàn sắc hương phai nhạt nhụy vàng rụng rơi gẫm qua nào khác kiếp người mong manh thân phận rã rời diệt sanh cô gái đó đã hát một bài hát nói về hoa sen hoa sen sớm nở chiều tàn có đúng vậy không quý vị không phải chỉ hoa sen không mà tại vì cô nàng này đang hái hoa sen rồi cô mới hát cái bài về hoa sen hoa sen sớm nở chiều tàn sắc hương phai nhạt nhụy vàng rụng rơi gẫm hoa nào khác kiếp người mong manh thân phận rụng rời diệt sanh gẫm một kiếp người cũng chẳng khác gì một kiếp qua sớm nở chiều tàn hai cha con ông bác tiều phu vừa nghe cái bài hát đó rồi giác ngộ giác ngộ được cái sự duyên sinh vô thường và vô ngã cho nên hai cha con đó đã dứt bỏ cái đời sống thế tục và tự cạo tóc mình ẩn dật vào trong rừng sâu tu hành và hàng ngày quán niệm sự sinh diệt của các pháp hữu vi quán niệm từng một chiếc lá rơi từng một làn gió thoảng từng một án mây bay cũng nhìn thấy được sự sinh diệt biến hoại của các pháp hữu vi của thân phận con người mà trở thành vị bích chi phật tức là vị độc giác phật là thời đó không có phật mà các vị này tu hành giác ngộ là do nhìn thấy lý duyên sinh của các pháp mà giác ngộ thành một vị bích chi phật thành một vị độc giác phật nhờ nghe nghe cao thượng mà hai cha con ông bác tiều phu này đã trở thành một vị bích chi phật như vậy hàng ngày chúng ta ở một trú xứ nào mà quý vị có thể lắng nghe được những điều vi diệu màu nhiệm của Phật pháp để tăng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ thì đây chính là trú xứ thích hợp giúp cho chúng ta có được cái nghe cao thượng đem lại lợi ích hạnh phúc cho bản thân mình quý vị trú xứ được thích hợp với điều kiện thứ ba là được cao thượng được gì vậy được tiền được bạc được danh được vọng được danh được lợi được tình được tiền được cái này được gọi là hạnh phúc cao thượng ư không phải đâu quý vị trú xứ mà giúp cho chúng ta có được cái được cao thượng đây có là đó chính là được một đức tin cao thượng quý vị ơi có được cái đức tin có niềm tin mà niềm tin cao thượng đó là niềm tin đối với tam bảo phật pháp tăng và niềm tin sâu sắc đối với nhân quả ở một trú xứ nào mà giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin đối với tam bảo giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin đối với nhân quả thì trú xứ đó được gọi là trú xứ thích hợp nha quý vị nhưng mà ở chỗ làm cho chúng ta mất đi niềm tin đối với tam bảo tiêu hoại niềm tin đối với nhân quả thì đây không phải là trú xứ thích hợp rồi Rồi cái trú xứ thích hợp mà ở điều kiện thứ tư Đó là học cao thượng Ở nơi nào mà giúp cho chúng ta học được những điều cao thượng, cao quý Học cái gì mà được gọi là cao thượng, cao quý vậy quý vị Đó chính là học hỏi Phật Pháp Học Phật đó là một sự hưởng thụ tối cao của một đời người đó quý vị ơi Nhờ học Phật cho nên hôm nay chúng ta có được chánh tri, chánh kiến, hiểu biết sâu sắc về nhân quả Hiểu rõ được quy luật của cuộc sống này Nhờ học Phật cho nên giúp cho chúng ta tăng trưởng được niềm tin đối với Tam Bảo Tin Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý Là một bậc thầy có đủ khả năng hướng dẫn cho ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ tin vào giáo pháp của Phật là con đường giải thoát an vui thiết thực hiện tại siêu việt thời gian và không gian và tin tưởng rằng giáo pháp đó chính là kim chỉ nam để giúp cho chúng ta hướng dẫn ta trên con đường tìm đến bình minh của trí tuệ tìm đến hạnh phúc an lạc chúng ta tin tưởng vào chư tăng những bậc thầy đã hy sinh thân mình sống vì Phật Pháp vì chúng sanh là những bậc thầy lành, bậc thiện tri thức có đủ khả năng, kinh nghiệm để thay Phật hoàn truyền chánh Pháp hướng dẫn chúng ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ an vui. Ta đặt trọn vẹn lòng tin đối với Tam Bảo và ta tin sâu sắc vào nhân và quả ta là chủ tạo nghiệp ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó quý vị ơi mình gieo cái hạt giống đó là hạt giống đắng thì nó sẽ lên trái đắng gieo giống ngọt nó sẽ lên quả ngọt không có cái đạo lý quý vị gieo giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ ngược lại cũng không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng hình ngay thì bóng sẽ thẳng nhưng nếu hình công thì bóng sẽ quẹo quý vị ơi chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả thì không ai có quyền năng ban phước cho ta cũng không ai có quyền năng giáng quả gieo rắc tai ương hoạn quả đau khổ cho ta mà chính mình là người chủ tự kiến tạo cuộc đời mình mình là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình hạnh phúc hay đau khổ do chúng ta gieo trồng cái nhân như thế nào sẽ gặt hái quả báo đó mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai ở một túi xứ mà giúp cho chúng ta tăng trưởng lòng tin đối với tam bảo đối với nhân quả đây là trú xứ đã đem lại cho chúng ta có được cái được cao thượng đó có cái được cao thượng mà được đây đó là được đầy đủ lòng tin quý vị được gọi là trú xứ thích hợp nha rồi trú xứ thích hợp dựa vào cái điều kiện thứ năm là giúp cho chúng ta thân cận các bậc cao thượng thân cận những bậc cao thượng đó là những bậc nào đó là những bậc thiện tri thức những bậc thầy lành những người bạn tốt nhờ gần gũi thầy lành bạn tốt đó mà giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin xây dựng đời sống đạo đức biết phát triển trí tuệ sống tốt đời đẹp đạo đem lại sự hạnh phúc vô ngần cho bản thân lợi ích cho nhân, nhân quần xã hội và đem lại đem lại sự lợi ích thiết thực cho Phật pháp cho chúng sinh nếu gần gũi những người xấu ác ta gọi là ác tri thức sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm những điều sai trái tội lỗi còn gần gũi những bậc thầy lành những người bạn tốt trong kinh hoa nghiêm phẩm thiện tri thức đức phật có nói rõ điều này bậc thiện tri thức như người từ mẫu vì giúp cho chúng ta sản sinh ra tất cả những công đức phước lành bậc thiện tri thức như ông gia nghiêm vì sẽ hướng dẫn cho chúng ta hành trình đúng phương vị bậc thiện tri thức như là người lái đò vì sẽ giúp cho chúng ta vượt khỏi dòng sông sanh tử bậc thiện tri thức như là vị lương y có khả năng trị liệu những căn bệnh phiền não khổ đau giúp cho chúng ta có được một đời sống an lành cho nên trú xứ nào mà có các bậc thiện tri thức những bậc thầy lành những người bạn tốt đây là trú xứ thích hợp ai ở nơi chỗ mà gần gũi thiện tri thức là người đó đang hưởng thụ hạnh phúc tối thượng đó quý vị Rồi cái trú xứ thích hợp ở phương diện thứ sáu đó là niệm cao thượng giúp cho chúng ta giữ được chánh niệm giúp cho chúng ta ghi nhận nhớ nghĩ những điều cao thượng cho nên nói là niệm cao thượng nơi nào mà mà giúp cho mình giữ gìn được chánh niệm không để thất niệm không để mất chánh niệm không để tạp niệm không để tình niệm không để vọng niệm thì trú xứ đó được gọi là thích hợp thí dụ nha con nói thí dụ quý phật tử vậy chứ ờ, ở nhà mình niệm phật có được an ổn không quý vị có không ở nhà quý vị ngồi mới vừa cầm sau chuỗi hấp cây hương mới vừa mặc áo tràng cầm sau chuỗi lên nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật má ơi trời nắng rồi đem ờ, quần áo ra phơi một con đấy má rồi nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật ba ơi cái nhà nó bị dột đó ba làm ơn bà coi chỗ dột nào ba sửa giùm con đi rồi nam mô di đà phật nam mô di đà phật cái củi đuốc nó ướt hết trơn à đem mở mở à, ra phơi giùm con đi có đúng vậy không quý phật tử ngồi mình ngồi không có yên niệm phật không yên mất chánh niệm hoài à, vọng niệm tà niệm rồi phiền não nữa chứ nó lăn xăng nó loạn động cho nên quý phật tử gác bỏ mọi thế duyên thường xuyên đi đánh đạo tràng mượn hoàn cảnh nơi đạo tràng hâm tịnh để nhiếp tâm ý một ngày tu ở trong đạo tràng đem lại lợi ích vô ngần cho nên gọi là một ngày tu an lạc đó quý vị an lạc một ngày ngay ngày mai đi đạo tràng khác cũng an lạc một ngày ngày mốt đi đạo tràng khác cái sống an lạc một ngày mà ngày nào quý vị cũng tìm một môi trường một trú xứ thích hợp để nhiếp tâm nhiếp niệm của mình cho được thâm tịnh như vậy thì quý vị đang sống trong niềm hạnh phúc tối thượng vì ở nơi đó chúng ta giữ được chánh niệm cao thượng phải không quý phật tử thì nãy giờ con trình bày nội một cái trú xứ thích hợp đức phật bảo rằng ở trú xứ thích hợp đó là hạnh phúc tối thượng mà trú xứ thích hợp đó con đã nêu lên về ba điều kiện là nơi đó gần gũi thiện tri thức nè nơi đó thuận lợi cho việc chúng ta tu phước hành thiện nè nơi đó có cơ duyên để giúp cho chúng ta tu học Phật pháp nè đó là nói ba điều kiện được gọi là trú xứ thích hợp rồi sáu điều kiện được gọi là trú xứ thích hợp đó là gì nơi nào mà giúp cho chúng ta có được cái thấy cao thượng thấy cao thượng đó là thấy được cái chân lý của cuộc đời lẽ thật của cuộc đời thấy được quy luật của cuộc sống là vô thường vô ngã khổ đau bất tịnh cái chỗ đó gọi là trú xứ tối thượng chỗ nào mà giúp cho chúng ta có được cái nghe tối thượng cái nghe tối thượng cao thượng đó là gì nghe học được phật pháp để phát triển đời sống tâm linh rồi cái chỗ nào mà giúp cho chúng ta được cái lòng tin cao thượng thì nơi đó được gọi là trú xứ thích hợp lòng tin đối với tam bảo lòng tin đối với nhân quả nghe quý vị và nơi trú xứ nào mà giúp cho chúng ta học hỏi được chánh pháp được gọi là trú xứ thích hợp nơi chỗ nào giúp cho chúng ta thân cận gần gũi được các bậc thầy lành bạn tốt để phát triển đạo đức phát triển trí tuệ phát triển lòng tin thì nơi đó được gọi là trú xứ thích hợp rồi nơi chỗ nào mà giúp cho chúng ta giữ được chánh niệm mà không bị tà niệm tạp niệm tình niệm vọng niệm nó tác động chi phối thì nơi chỗ gọi là trú xứ thích hợp quý vị phải nắm vững sáu trú xứ được gọi là thích hợp mà ai ở trong một trú xứ thích hợp như vậy thì người đó đang hưởng hạnh phúc tối thượng đó quý vị ơi cái này mới gọi là thật sự hạnh phúc của đời người nghe quý vị còn tiền muôn bạc bể nhà cao cửa rộng nệm ấm chăn im cũng chưa gọi là hạnh phúc thật sự đó quý vị Mà nếu mà gặp quan gia trái chủ ở gần bên mình Nhà cao cửa rộng thì cũng bằng thừa thôi Gặp quan gia trái chủ nó phá hoại cũng tiền não khổ đau vô vàng Cho nên hoàn cảnh môi trường trú xứ thích hợp là điều kiện Để đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho mọi chúng ta rồi điều hạnh phúc thứ hai được gọi là hạnh phúc thật sự của đời người đó chính là do cái nhân lành phước lành mà chúng ta gieo trồng đời trước đó đời này mình hưởng phước mà nói đến phước đó quý vị khi phân tích ra thì nó có ba nhân tố cần và đủ nói đến phước khi phân tích ra phải có đầy đủ ba nhân tố có nghĩa là gì nhân của phước quả của phước và lý của phước phải có đủ ba nhân tố đó nhân của phước là sao quý vị có gieo nhân làm phước làm lành thì quý vị mới hưởng được cái quả chứ có ai ban tặng cái phước báo đó cho mình được không quý vị xin hỏi một câu bây giờ mình ngồi đây mà mình mong rằng hãy phước báo đến cho tôi đi tôi cầu phật ban phước lành con cầu Phật ban phước lành cho con con cầu trời khẩn Phật ban cho con cái phước báo cho con có được sức khỏe cho con có được tuổi thọ cho con có được có giàu sang tiền muôn bạc bể vinh hoa phú quý ngồi đó cầu không thể được mà quý vị phải gieo trồng cái nhân biết tu phước thì quý vị mới hưởng được phước cho nên nói nhân của phước đó chính là quý vị phải biết làm phước lầm lầm rồi cái thứ hai là khi quý vị làm phước làm lành tạo cái nhân đó nhưng mà điều kiện là phải cái tâm quan hỷ để làm nha không phải bắt buộc nghe quý vị mình làm xin hỏi quý phật tử vậy chứ lúc mình làm phước làm lành đó quý vị có vui không có không quý vị làm xong những điều phước lành rồi đang lúc làm làm xong rồi quý vị vui quan hỷ thì quý vị đang hưởng niềm hạnh phúc thật sự do cái nhân mà quý vị biết tu phước hạnh phúc thật sự rồi đó tại vì mình làm lành làm phước xong rồi mình quan hỷ mình vui cái đó gọi là mình đã hưởng được nguồn hạnh phúc thật sự từ chỗ cái nhân biết tạo phước rồi khi mà cái quả của phước nó chín mùi nó trổ ra cái quả phước chín mùi trổ ra thì giúp cho chúng ta nè làm ăn phát đạt nè con cháu hiếu thuận nè vạn sự đều như ý nè Sở nguyện tùy tâm và sở cầu được như ý Thân được khỏe mạnh, không bị bệnh tật Làm ăn có tiền, có bạc, làm đâu thành tựu đó, thành công đó Rồi gia đình, con cháu lại hiếu thuận với mình Cái đó gọi là quả của phước đó quý vị ơi Mà một đời sống như vậy hạnh phúc không quý vị Sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý thân tâm an lạc nè Và hàng ngày luôn sống trong niềm vui bởi vì mình hưởng cái phước báo hiện đời cái đó là quả của phước đó rồi thứ ba là lý của phước lý của phước nghĩa là sao đột nhiên nghe quý vị cái phước nó thoạt nhiên nó đến với mình mà khi phước phước báo thoạt nhiên nó đến với mình cái mình nói ôi ngẫu nhiên trời ban cho tôi phật ban cho tôi nhưng không phải trời ban không phải phật ban đâu mà về lý đó quý vị khi nhân duyên hội ngộ rồi quả báo quần tự thọ nhờ chúng ta biết tu phước nhờ chúng ta biết tạo phước nhờ chúng ta biết tích phước đó mà khi gặp tai ương hoạn họa chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không cái này gọi là lý của phước đó quý vị ơi con nói thí dụ nha nói về cái lý của phước để cho quý vị dễ hiểu là cái có cái ông này nè vào dịp tết cái ổng chở con của ổng với vợ của ổng đi du lịch chơi mà đi chơi vùng biển đem số tiền để đi du lịch mong rằng đi du lịch trong vòng 3 ngày 5 ngày gì đó với số tiền đó chắc chắn là đủ nhưng mà khi đi đến nơi vùng biển này thấy người ta bán một con rùa biển Ông là một người cư sĩ tại gia mến đạo Tin vào nhân quả, biết tu phước, tạo phước Ông ấy nói với vợ con ông nói thôi thì hôm nay Gặp người ta bán con rùa biển mình bỏ tiền mà mình đi du lịch đó mình đem cái tiền đó ra mình mua chuộc mạng sống của con vật cứu vật phóng sanh tạo phước đầu năm đi được không bà được không con bà vợ cũng nói đồng ý đứa con cũng nói quan hỷ rồi cái cả gia đình đều bỏ số tiền đi du lịch đó không đi chơi nữa quay bước trở về nghe mà mua con rùa biển đó và sau khi mua xong rồi cái ông mới vẽ lên trên lưng của con rùa ba chữ xin tha mạng ý muốn rằng hôm nay tôi mua con vật này tôi thả nếu ai mà bắt được nó xin tha mạng dùm cho viết trên lưng của con rùa ba chữ xin tha mạng xong rồi cái nam mô a di đà phật biển nước mênh mông không biết đường mà bơi mà lội mà tránh nha đừng đi vào miệng chài miệng lưới của người ta tôi cứu ông lần này chưa chắc gì cứu ông được lần sau nhớ là biết đường mà tránh đó và tôi khuyên ông hãy nghe đây hãy phát lòng quy y phật quy y pháp quy y tăng cũng quy y tam bảo cho con vật đó rồi thả thả xong cái ông lấy xe ông chở vợ con về bỏ cái việc đi chơi bãi bỏ rồi vì hết tiền rồi cái đến khi mà con của ông vài tháng sau vào ngày nghỉ hè đó cái con trai của ông nó đi chơi cùng với các bạn nó mà đi chơi thuộc vùng biển nữa cái bị đắm chìm tàu trên con tàu đó đắm chìm coi như chết hết con trai của ông tuy biết lội mà lội không nổi bởi vì sóng gió nước mênh mông lội không nổi trong lúc tuyệt vọng đó con trai của ông nhớ lời cha mình dặn xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nhắm mắt nhắm mắt đó tùy duyên để nương nhờ năng lực của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi tùy duyên sống chết do số phận số mệnh cái nghĩa vậy đó thì lúc này bỗng dưng giữa biển khơi mênh mông vậy đó có một con vật nó nổi lên ngay cái tay của cậu ta cái cậu ta ôm giống như ôm chiếc phao vậy nó mừng lắm ôm vào nó cái nó lội nó đưa vào bờ khi mở mắt ra thì thấy bờ rồi cậu mừng quá cậu mới nhúng mình một cái để lấy thế nhảy vào trong bờ mới vừa đè lên thân của con vật mà mình bám vào đó để lấy thế nhảy lên bờ thì nhìn lại trên lưng của con vật đó có ba chữ sinh tha mạng và đó là con rùa biển Chính vợ chồng ông cùng đứa con trai của ông đều quan hỷ trong việc làm phước mua chuộc mạng sống của con vật phóng sanh Hôm nay con rùa biển đó nó lại cứu con trai của ông ta thoát nạn chết Như vậy thì quý Phật tử thấy một người đang bị tai nạn nguy ngập sắp sửa chết đó mà bỗng dưng thoát khỏi nạn chết nhờ cứu mạng bởi con rùa cái này không phải phước là cái gì phải không quý vị mà cái chuyện ngẫu nhiên mà cái phước đó đến với mình như vậy người ta nói là ngẫu nhiên tự nhiên mà không phải ngẫu nhiên tự nhiên mà do gì chúng ta biết tu phước tạo bước phước đó quý vị và nhân duyên đầy đủ rồi thì dù cho mình bị cái tai ương quặn quạ do cái nghiệp xấu ác đời trước mà nó chuyển nặng thành nhẹ và chuyển nhẹ thành không cái này gọi là lý của phước đó quý vị lý giải tại sao các người họ đang bị cái cơn nguy ngập tai nạn đến thí dụ nha con nói có một gia đình phật tử nọ đi dũng tàu chơi bị đụng xe tai nạn ở giữa đường nhưng mà sau khi đụng xe cái rầm cái xe bị mất đầu này mất đầu kia nhưng mà gia đình không có sao hết cái này gọi là nhờ cái phước đó mà chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không đó quý vị đây gọi là cái lý của phước cho nên chúng ta cứ tích cực gieo trồng cái nhân phước lành tạo phước đi quý vị thì quý vị tự hưởng cho không ai hưởng của mình đâu không có một người nào có thể trộm cướp đoạt được cái phước mà chính ta gây tạo không có ai cướp đoạt được đâu không ai chiếm đoạt chiếm hữu được đâu quý vị ơi con kể câu chuyện để chứng minh điều này khi Đức Phật còn tại thế trưởng giả cấp cô độc là người đã phát tâm Là một vị đại thí chủ ở trong thời Phật phát tâm bố thí và cúng dường Vì ông ta hay cung cấp dưỡng nuôi giúp đỡ cho những người cô bần quả độc Cho nên người đời tặng tặng cho ông một cái biệt hiệu là cấp cô độc Chế tên của ông là trưởng giả tu đạt nhưng mà người ta gọi là trưởng giả cấp cô độc bởi vì ông hay cung cấp giúp đỡ cho những người bần cùng cô độc vì vậy mà gọi là cấp cô độc và chính trưởng giả cấp cô độc đã trải vàng ra để mua khu vườn của thái tử kỳ đà trải vàng nha vì năn nỉ xin mua cái khu vườn của thái tử kỳ đà là bởi vì một cái khu vườn này rất thích hợp để xây dựng tịnh xá cúng dường cho phật và chư tăng bởi vì khu vườn này ở không xa thành phố quá mà cũng không gần quá nếu gần thành phố quá thì nó phức tạp ồn náo ảnh hưởng không tốt cho sự tu tập nhưng mà nếu xa thành phố quá thì đi khất thực từ nơi tịnh xá mà đi khất thực đó đường xá xa xôi trở về nơi tịnh xá khó khăn vì vậy nhìn thấy khu vườn của Thái tử Trì Đà rất là lý thượng tưởng Cây trái xum xuê, bóng cây râm mát bên cạnh đó thì cũng không xa thành phố quá cũng không gần thành phố quá cho nên trưởng giả cấp cô độc mới năn nỉ thái tử kỳ đà bán lại khu vườn này cho ông mua nhưng mà quý vị biết không thái tử kỳ đà là con của vua ba tư nặc giàu có vậy thiếu thốn cái gì mà đi bán đất bán vườn ông ta đâu có chịu bán trưởng giả cấp cô độc cứ năn nỉ miết thấy trưởng giả mắc cái gì phải năn nỉ nài nỉ để mua cho được cái khu vườn này Thái tử Kỳ Đà hiếu kỳ mới hỏi Ông mua để làm cái gì? Nhà cửa của ông ruộng đất cò bay thẳng cánh Mà ông mua thêm khu vườn đó để làm gì? Mà ông cứ năn, năn nỉ đòi mua Thì trưởng giả cấp cô độc mới trả lời rằng Tôi mua để tôi xây dựng tịnh xá cúng dường cho Phật và Tăng trú ngụ để hoàn pháp lợi sinh nghe nói như vậy thái tử kỳ đà mới không biết là phật là người như thế nào mà cái ông trưởng giả này ông ngưỡng mộ mới nói chơi một câu như thế này muốn tôi bán hả được tôi sẽ bán cho ông nhưng với một điều kiện là tôi không bán bằng tiền mà tôi bán bằng vàng ông lấy vàng lót trong khu vườn đi ông lót đầy trong khu vườn là tôi bán cho ông trưởng giả cấp cô độc nghe nói như vậy trở về mở kho của mình ra lấy xe bò mà chở vàng đem đến lót đầy trong khu vườn đó còn một cái số cây lót đầy vườn rồi mà còn một cái số cây trưởng giả đang đứng suy nghĩ coi bây giờ mình lấy cái kho vàng nào để ra lót ngay gần mấy cái gốc cây đó thái tử kỳ đà đi đến giật mình mình nói chơi mà ông tưởng là thiệt mình nói như vậy có ai mà dám bỏ vàng ra lót trải để mà mua khu đất không mà ông này ông làm thiệt chắc chắn là Phật là một người như thế nào mà ông ta lại đặt trọn vẹn lòng tôn kính và tin tưởng mới làm những việc gọi là trọng quý trọng Phật và chư tăng hơn cả vàng luôn trọng đạo hơn là vàng nha nghĩ như vậy cái thái tử kỳ đà nói thôi ngưng lại đi tôi bằng lòng tôi bán cho ông khu vườn này bây giờ vườn của ông còn cái số cây còn lại cho tôi cúng dường luôn cho nên nói là như thị ngã văn nhất thời phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên kỳ là thái tử kỳ đà thọ là cây cây của thái tử kỳ đà cấp cô độc là tên của ông trưởng giả tu đạt đây viên là vườn vườn của ông cấp cô độc và cây của thái tử kỳ đà cho nên gọi là kỳ họ cấp cô độc viên thương quý phật tử sau khi mua được cái khu vườn này rồi trưởng giả cấp cô độc mới bỏ tiền ra xây dựng tịnh xá và hàng ngày nơi cái ngôi tịnh xá kỳ viên này còn được gọi là bố kim tự còn có một tên gọi nữa là bố kim tự bố là trải trải khắp á kim là vàng tự là chùa đi bố kim tự là một ngôi chùa trải vàng hàng ngày như vậy trưởng giả cấp cô độc phát tâm cúng dường cho phật và chư tăng chư tăng nào trú ngụ nơi đó thì đều phát tâm ông đều phát tâm cúng dường sớt bát hết và tương truyền rằng mỗi ngày như vậy trưởng giả cấp cô độc có thể cúng dường cho 700 vị tăng Tài sản bao nhiêu ông đem ra ông bố thí ông cúng dường tu phước hết à Cho đến cuối đời thì tài sản của ông bị cạn kiệt nghe quý vị Nhưng mà ông trưởng giả này vừa tài sản cạn kiệt là bắt đầu Do cái phước báo của ông á là ông lại giàu tiếp tục nữa cái đem ra bố thí cúng dường sạch hết rồi cái giàu tiếp tục nữa thấy như vậy ở trong thành xá vệ có một ông bà la môn ổng mới nói cái ông này ông có phước ổng làm gì mà ông có phước dữ vậy nhân đâu mà ông có phước báo ông đem bố thí cúng dường biết là bao nhiêu mà tại sao tài sản của ông vẫn không bị khánh tận mà nó cứ tăng trưởng mãi hết này có kia hết này có kia cái ông bà la môn này ông để ý ông mới thấy nhà của ông trưởng giả cấp cô độc có nuôi một con gà trống mà trên cái mồng của con gà trống đây có một cái viên ngọc siri mà viên ngọc siri đó theo tục lệ của người ấn độ họ nói đó là viên ngọc như ý nếu mà nhà nào có được cái viên ngọc như ý đó là cầu cái gì như ý cái đó chắc chắn cái ông trưởng giả cấp cô độc này ông được cái viên ngọc siri ở nơi cái mồng của con gà trống đó cho nên ổng giàu chứ gì cho nên ông bà Long môn này ông mới đến ông gặp trưởng giả cấp cô độc cái ông nói vậy nè ông nói tôi nghe về cái phẩm hạnh của ông hồi nào tới giờ ông phát tâm ông bố thí ông cúng dường ai xin gì ông cho hết phải không cái trưởng giả cấp cô độc nói đúng vậy vậy thì hôm nay tôi có việc này tôi xin ông ông có thể tùy thuận cho tôi được hay không trưởng giả cấp cô độc nói ông cứ nói đi ông cần cái gì tôi sẽ cho hết ông bà la môn nói con gà trống nhà tôi á nó báo thức mà nó sai giờ cho nên hàng ngày tôi dạy học trò tôi cứ đi trễ hoài à bây giờ tôi thấy con gà trống nhà ông nó gái đúng giờ quá thôi ông cho tôi xin con gà trống nhà ông được không chỉ ngay con gà mà nó có cái cái ngọc siri ở trên đầu nó gọi là ngọc như ý đó cái trưởng giả cấp cô độc nói được tưởng cái gì chỉ có một con gà trống thôi tôi sẽ có thể tặng cho ông mới vừa bắt con gà trống trao tay cho ông bà Long Môn á, thì cái viên ngọc CD trên mồng của con gà trống đó nó bay qua cái đầu gậy của ông trưởng giả cấp cô độc nó bay qua ngay cái đầu gậy của ông cấp cô độc mà nó không ở trên cái mồng của con gà mới sinh rồi cái vừa nhìn thấy cái ngọc CD đó ở trên đầu gậy của trưởng giả cấp cô độc cái ông bà la môn nói hổng rài tôi bị đau lưng quá tôi bị đau lưng rồi tôi đi khó khăn nhất mỗi tôi đi khó khăn ông tôi thấy cái gậy của ông đẹp quá ông có thể nào cho tôi xin cái gậy đó được hay không cái trưởng giả cấp cô độc đưa liền nè đâu có gì đâu ông cứ nhận cái gậy này đi để tôi lấy cái cây khác tôi sử dụng tôi xài ông cứ nhận cái này đi vừa trao cái gậy cho ông bà la môn thì ông ta vừa cầm tới tay của ông cái cái viên ngọc cd nó bay qua đỉnh đầu của bà vợ cấp cô độc nhìn thấy cảnh đó cái ông bà la môn nói rồi không phải phước của mình không thể nào chiếm đoạt được đâu phước ai nấy hưởng phải không quý vị Ai ăn lấy như no, ai tu lấy chứng Ai biết tu phước, tạo phước, tích phước Thì người đó hưởng phước Có ai chiếm đoạt được đâu Dùng được dùng đủ mọi cách cũng không thể chiếm đoạt cướp được đâu quý vị cho nên con xin thưa rằng quý Phật tử cứ tu phước thật là nhiều để đời sống hiện tại của mình hưởng được hạnh phúc tối thượng vì mình biết tu phước mình sẽ là người hưởng chứ không ai hưởng cả được không quý vị người ta còn người đời dân gian việt nam ta có câu rằng bởi chân kiếp trước khéo tu hôm nay con cháu võng dù nghênh ngang câu nói này ý nói rằng bởi vì ông bà cha mẹ biết tu cho nên con cháu được hưởng rồi cái một số người họ nói nếu mà cha mẹ biết tu con cháu được hưởng thì con cháu đâu cần tu để làm gì để cha mẹ tu mình hưởng câu nói này để nói lên cái gì để nói lên cái truyền thống của gia đình quý vị chúng ta phải luôn nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ nhờ có ông bà cha mẹ mới có ta câu nói này gửi gắm cho chúng ta một truyền thống gia đình nhưng mà nói về nhân quả ai làm nấy hưởng quý vị ơi có khi cha mẹ của chúng ta là người hiền đức biết tu phước tạo phước khi giao toàn bộ gia sản lại cho con mình thừa tự cái sự nghiệp đó nhưng mà truyền qua con của mình rồi thì tán gia bại sản luôn tại vì sao kém phước thiếu phước quý vị để cho quý vị sống một đời sống hạnh phúc mà đó gọi là cái hạnh phúc thật sự của kiếp người quý vị luôn tu phước ngay trong lúc mình đã đang tu phước cái nhân mình vừa gieo là quý vị đã có được hạnh phúc hạnh phúc bởi lòng mình cởi mở mở rộng ra và tâm của mình quan hỷ khi làm những việc phước thiện đó là hạnh phúc rồi trong cái sự tu nhân thôi chưa có trở thành quả là quý vị đã cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự trong việc làm phước làm lành phải không quý vị mà nếu cái quả nó trổ ra rồi thì hạnh phúc càng nhiều hơn nữa có nghĩa là sao vạn sự kiết tường như ý Sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý Bởi vì chúng ta biết tu phước tạo phước Thì mặc sức mà hưởng phước quý vị ơi Và cái phước báo đó không phải do ai ban tặng cho ta Cũng không ai có quyền năng chiếm đoạt chiếm hữu của ta Cho nên quý Phật tử gieo nhân nào gặt hái quả báo đó à Mình đừng nói rằng tôi làm phước tôi giúp cho người đó hay là tôi làm phước tôi để lại cho con cháu cái phước báo đó không phải đâu quý vị mình làm mình hưởng à Đức Phật trong kinh Địa Tạng Ngài nói rõ Chí thân như cha mẹ đối với con cái Như vợ đối với chồng Cũng không ai thay thế Chịu khổ thay cho nhau được đâu quý vị Ai gieo nhân nào thì người đó gặt hái quả báo đó Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Nhớ nghĩ sâu sắc, hiểu biết về nhân quả Thì quý Phật tử đây Ngay bây giờ tu phước thiệt là nhiều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 Rồi tiếp theo đây con xin chia sẻ cho quý vị Có ba nguyên nhân để giúp cho chúng ta sinh ra phước nè ba nguyên nhân sinh ra phước Nguyên nhân thứ nhất là quý vị cần phải có cái tâm sợ hãi đối với những điều tội lỗi, bất tình, ô uế, nhiễm ô. Đối với các pháp nhiễm ô, quý vị phải có cái tâm sợ hãi. Đối với những điều tội lỗi, ác pháp, quý vị phải có cái tâm sợ hãi. Đó là cái nhân để sinh ra phước. Cái nhân để sinh ra phước ở phương diện thứ hai Đó là quý vị phải có cái tâm thành kính sanh ra phước quý vị ơi Cái nhân thứ ba để sinh ra phước đó là giữ thân khẩu ý của mình thanh tịnh Đó là ba nguyên nhân sanh ra phước Nói về cái nguyên nhân thứ nhất để sanh ra phước Là chúng ta phải có cái tâm sợ hãi trước những điều tội lỗi Sợ hãi đối với các pháp nhiễm ô bất tịnh thì con xin mạng phép kể cho quý vị nghe một câu chuyện câu chuyện đó là câu chuyện của tôn giả gia xá là bậc thánh giả a la hán thứ sáu trong giáo đoàn của nhà phật thì sau khi đức phật chứng đắc đạo quả nơi bồ đề đạo tràng rời khỏi bồ đề đạo tràng ngài đi đến lộc uyển tức là vườn nai lăn chuyển bấm xe pháp nói bài pháp tứ diệu đế để độ cho năm anh em ông kiều trần như sau khi nghe xong bài pháp tứ diệu đế nhóm năm ông kiều trần như này phát tâm xuất gia tu hành và chính là năm vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn của Phật cũng trở thành năm bậc thánh giả a la hán đầu tiên trong giáo đoàn của Phật tiếp đến thì đức thế tôn lại độ cho ông gia xá ông gia xá đây là vị thánh giả a la hán thứ sáu được đức phật độ quá cho nguyên nhân sự xuất gia của ông đó là gì ông vốn là con của một gia đình trưởng giả giàu có sống một đời sống đam mê lạc thú một hôm ông đang ăn chơi nhậu nhẹt bên cạnh mỹ nhân đang vui đùa bên cạnh mỹ nhân ăn chơi nhậu nhẹt đờn ca hát sướng sau buổi tiệc xong rồi trong lúc quá say ông cùng với mỹ nhân nằm ở trong phòng ngủ khi giật mình thức dậy ông nhìn lại cái người đẹp cái người đẹp mà mới hồi nãy ở trước mặt ông thì yêu kiều diễm lệ ăn mặc đẹp đẽ hoa xoan ướp phấn vào người của mình hương thơm ngào ngạt bây giờ nằm một đống đó mồ hôi ra thúi quắc rồi nhìn thấy tóc của cô á, xõa ra rồi cái đang lúc ngủ á, nước giải nó chảy ra nó thôi rình luôn trưởng giả gia xóm nhìn thấy như vậy mới gờ nhòm gớm quá đi con người có cái gì là đẹp đâu có cái gì là tốt đâu cho nên mới lắc đầu nói thế gian bẩn thỉu thế gian này bẩn thỉu bất tịnh thì gớm quá đi nhìn thấy mà mắc sợ luôn cái cô nàng mới đẹp đẽ đó bây giờ hả ngủ mồ hôi ra tèm lem túc lúc hết rồi nước giải chảy vòng vòng hôi ke rồi thêm cái mồ hôi ướt trên người mình rồi một mặt mày của cổ đó đầu tóc của cổ bù xù xõa ra quần áo sắp xếp ông ta vừa nhìn thấy ông ta thấy gớm quá đi thế gian là bất tịnh thế gian là bẩn hiểu thế gian là ô uế cái ông ta đứng dậy bỏ đi trốn nhà đi luôn tối đêm hôm đó vừa nhìn thấy vậy là sợ rồi cái bỏ đi đi sau duyên lành của ông gặp được đức phật và sau khi nghe đức phật thuyết pháp ông chứng được sơ quả tu đà hoàng và xin phật cho xuất gia về hướng dẫn cả dòng họ bạn bè của mình và tổng cộng lại là có 55 người 55 người này được gia xá hướng dẫn đến xin phật cho xuất gia và Tăng đoàn của Phật lúc bấy giờ 60 vị tỳ kheo đầu tiên đã thành lập giáo đoàn Rài đây mai đó để thay Phật Hoàng Dương Chánh Pháp đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Giáo đoàn đầu tiên 60 vị đó, các vị tăng đây gọi là chiêu đề tăng, du quá khắp nơi, rài đây mai đó, không có ở yên một chỗ nào nhất định hết. Câu chuyện của Gia Xá Tôn Giả đây, để cho chúng ta thấy rằng Thứ nhất là do duyên lành đời trước của Ngài Thứ hai là do Ngài phát khởi cái tâm sợ hãi trước những điều bất tịnh ô uế và Đức Phật đã cho biết rằng sở dĩ tôn giả gia xá đây mà quán cái sự bất tịnh mà đạt được thánh quả a la hán một cách dễ dàng và cũng quán cái sự bất tịnh đó để giúp cho ngài phát tâm bồ đề xuất gia tu đạo đó là do vì tiền kiếp kiếp trước của tôn giả gia xá đây vốn là một cái người làm cái nghề chôn tử thi ở trong rừng hàng ngày chứng kiến những cái tử thi sình lên rồi thúi rã có một hôm nọ đang chôn cái xác đem cái xác của một tử thi đó của người đàn bà mang thai rồi cái sanh không được bị chết người ta mới quăng vào trong rừng thì kiếp trước ngài vốn là một cái người làm việc thiêu hoặc là chôn tử thi này cho nên lúc này nhìn thấy khi thiêu cái tử thi của người đàn bà có thai bị chết đó thấy đứa con lồi ra cái thấy sợ quá thấy gớm quá đi rồi cái ngày lúc này cái nhàm chán sự đời nhàm chán cho thân phận của một kiếp người mà tìm đến con đường học đạo nhưng mà lúc đó tu chưa có thành tựu bây giờ quay trở lại gặp cái cơ duyên cũng quán thấy sự bất tịnh ô uế trên thân của người đàn bà phụ nữ kia mà phát tâm đến với đạo giải thoát và cũng quán cái sự bất tịnh đó nhầm gớm sợ hãi mà bước lên thánh quả a la hán kính thưa quý phật tử nếu tất cả chúng ta ai cũng đều có cái tâm sợ hãi trước những nhiễm ô pháp bất tịnh pháp hay là trước những điều tội lỗi mà mình phát khởi cái tâm sợ hãi thì mình không dám làm những điều tội lỗi đâu phải không quý vị xin hỏi quý phật tử có sợ tội không sợ không quý vị sợ tội chính vì quý phật tử sợ tội cho nên không dám gây tạo những điều tội lỗi mà ai không sợ rồi thì người đó bất chấp luôn quý vị còn nói một câu tội là chi phước lại là chi chỉ cho tôi cái tội như thế nào đi rồi tôi mới tin khi quả báo chưa đau đầu thì họ chưa tin đâu tội và nghiệp họ gây tạo mà khi nhân duyên hội ngộ đầy đủ quả báo chín mùi rồi thì dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đâu nghe quý vị cho nên người nào có cái tâm sợ hãi trước những pháp bất tịnh ô uế sợ hãi trước những điều tội lỗi thì đó là nguyên nhân để giúp cho chúng ta sinh phước và cái điều thứ hai cái nhân thứ hai để sinh phước đó là phải có cái tâm thành kính mới sinh ra phước cũng trong thời đức phật còn tại thế khi đức phật đi du quá ngang qua thành xá vệ thấy một gia đình nọ ông trưởng giả ông keo kiệt đến độ con trai ông bệnh ông không lo thuốc thang sợ tốn tiền rồi ông sợ để con ổng trong nhà bà con quyến thuộc bạn bè đến thăm mất công đãi đằng người ta ăn uống nữa cho nên bà đâu ông ta đâu có để trong nhà đem đứa con ra để ngoài sân á muốn thăm thăm rồi đi về không có vô nhà đứa con trai của ông trưởng giả biết cái tính keo kẹt của keo kẹt của cha mình trong lòng rất là bất mãn và oán hận trong lúc đó Đức Phật đi ngang biết chàng thanh niên này thọ mạng không còn bao lâu nữa sắp chết rồi Mà cái tâm sân giận oán hờn cha mình như vậy sẽ bị đọa Cho nên quán thấy căn cơ Ngày hôm đó đi ngang qua nhà của ông trưởng giả keo kiệt này Thấy cậu thanh niên bị bệnh tật hoành hành đang nằm ở trước sân Ngồi dậy không nổi Đức Thế Tôn mới bước đến gần Khi nhìn thấy dung nghi tốt đẹp dung nghi tốt đẹp và đạo phong của Đức Phật khiến cho chàng thanh niên phát khởi cái tâm thành kính lúc này gì không thể có sức để ngồi dậy đảnh lễ được cho nên chỉ chiêm ngưỡng cái thân tướng dung nhan của ngài và dáng đi uy nghi đỉnh đạt của Đức Phật mà chàng thanh niên này phát khởi cái tâm thành kính trúc hơi thở cuối cùng trong sự kính tính đối với Đức Thế Tôn sau đó được sanh lên cõi trời hưởng phước quý vị ở đây con nói cái nhân để sinh ra phước đó chính là cái tâm thành kính nếu chúng ta không có tài vật để tạo phước quý vị chỉ đem cái tâm thành kính là có phước rồi nhớ như quý vị nguyên nhân thứ hai sinh ra phước đó là tâm thành kính nguyên nhân thứ ba để sinh ra phước để giúp cho chúng ta sống một đời sống hạnh phúc cao thượng tối thượng đó là quý phật tử cần phải giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãng tây phương thân không làm những điều ác đó là sát sanh trộm cắp gian dâm mà còn phóng sanh bố thí cúng dường giữ hành thanh tịnh miệng không nói lố, nói dối mà luôn nói lời chân hợp không nói lưỡi đôi chiều mà luôn nói lời đoàn kết hòa hợp không nói lời thiêu dệt mà luôn nói lời giá trị lợi ích không nói lời ác mà luôn nói những lời từ ái ý không tham không sân không si mà tâm ý của chúng ta còn làm gì để sanh phước đây để sanh ra phước thì tâm của chúng ta xả thí tâm xả thí bằng phương cách xả thí sẽ giúp cho chúng ta đối trị được cái tâm tham lâm kêu sẻn phát khởi cái tâm từ bi để hóa giải những hận thù rồi phát khởi cái tâm gì nữa phát khởi cái tâm biết tu học chánh pháp an trú trong thiền định để phát triển trí tuệ phá trừ si ám đó là những phương cách để giúp cho chúng ta sinh phước như vậy thì có ba nguyên nhân sinh phước con xin nhắc lại nguyên nhân thứ nhất là phát khởi cái tâm sợ hãi trước những điều tội lỗi sẽ giúp cho chúng ta sanh ra phước báo rồi thứ hai là quý vị phát khởi cái tâm thành kính sẽ tăng trưởng phước báo thứ ba là quý vị giữ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh tu tạo các pháp lành thì đó là nguyên nhân thứ ba để sinh ra phước mà ai có phước có đức mặc sức mà hưởng ở giữa cõi đời này sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự do phước báo chúng ta gieo, gieo tạo thì chính chúng ta là người hưởng nhờ có phước cho nên dù gặp bất cứ một cảnh duyên trái nghịch nào cũng chuyển nặng thành nhẹ chuyển nhẹ thành không nhờ có phước cho nên giữa cuộc đời này chúng ta sống một đời sống an vui hạnh phúc sở nguyện tùy tâm và sở cầu được như ý đức phật dạy chúng ta hãy biết tu tập phước báo nha quý vị rồi cái pháp thứ ba để giúp cho chúng ta sống một đời sống hạnh phúc tối thượng đây đó là phải hướng tâm theo lẽ chánh hướng tâm của mình theo lẽ chánh vì sao vậy trong ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta thì tâm ý là cái chủ động nếu tâm ý của chúng ta không hướng theo cái lẽ chánh mà theo cái đường tà nẻo tà thì nó khiến cho thân của chúng ta sẽ tà vại làm những nghiệp tà vại sai trái miệng của chúng ta nói những điều tà vại sai trái tạo ác nghiệp bây giờ hướng tâm theo lẽ chánh có nghĩa là giữ tâm ý của mình theo con đường chân chánh theo con đường phải theo con đường thiện lành đây dẫn dắt cái tâm của mình ra khỏi sự tác động chi phối của tham sân si phiền não đây gọi là hướng tâm theo lẽ chánh đó quý vị mà hướng tâm mình theo cái gì giải thoát tâm mình ra khỏi sự tác động chi phối của tham sân si phiền não rồi giờ hướng nó vào trong cái lẽ chánh đây giúp cho nó thoát khỏi đường tà rồi bây giờ hướng nó theo lẽ chánh đó là tâm của quý vị phải đặt phải để phải hướng vào năm pháp như sau pháp thứ nhất đó là lòng tin hướng tâm vào cái sự tin tưởng tam bảo tin vào nhân quả hướng tâm vào cái việc sống một đời sống đạo đức nghiêm trì tịnh giới hướng tâm vào cái việc nghe học chánh pháp hướng tâm vào cái việc xả thí bố thí cúng dường hướng tâm vào cái việc tu tập để phát triển trí tuệ nếu quý vị hướng tâm vào năm điều đó là lòng tin đạo đức nghe pháp xả thí và trí tuệ đó là phương cách để hướng tâm theo lẽ chánh đó quý vị mà tâm của chúng ta đã chân chánh rồi thì nó chủ đạo cho thân nghiệp của chúng ta cũng thiện lành chân chánh theo khẩu nghiệp của chúng ta cũng thiện lành chân chánh theo cho nên trong kinh pháp cú câu số 1 câu số 2 đức phật dạy chúng ta như sau trong các pháp do tâm làm được chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền như xe lăn bánh khổ liền theo sau trong các pháp do tâm làm chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền như hình với bóng vui liền theo sau vạn pháp duy tâm tạo đó quý vị quý vị nắm vững vạn pháp duy tâm tạo tất cả đều do tâm của chúng ta tạo ra trong kinh tâm địa quán đức phật dạy tam giới chi trung dị tâm vi chủ năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát bất năng quán tâm giả tất cánh trầm luân trong ba cõi lấy tâm làm chủ người hay quán sát tâm mình thì rốt ráo được giải thoát không quán sát tâm mình thì sẽ bị trầm luân đó quý vị buông lung tâm ý để nó giống như con ngựa giống như con khỉ leo truyền cây giống như con ngựa chạy rong nơi đồng nội nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp hãy hướng tâm theo đường chánh đi quý vị ơi mà hướng tâm theo đường chánh có nghĩa là hướng tâm theo đạo hàng ngày lúc nào tâm tâm niệm niệm của quý vị vẫn không xa rời Phật pháp lúc nào cũng lấy đạo pháp làm kim chỉ nam để hướng tâm mình về đó và thực hiện theo lời Phật dạy thì quý vị sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc tối thượng ở giữa cuộc đời này. Có nhiều vị nói sao mà tôi sống ở giữa cuộc đời này tuy là nhà cao cửa rộng làm ăn phát đạt có tiền có bạc con cháu đầy đàn nhưng mà tôi không có hạnh phúc vì sao vậy bởi vì chúng ta không hướng tâm lòng chủ tâm mình đưa dẫn dắt nó đèo con đường chánh mà để cho tham sân si phiền não nó dẫn dắt cho nên mở cửa ba đường địa ngục ngạ quỷ và súc sanh khi xưa có cái ông bà la môn nọ ông này một hôm ông mới bảo với bà vợ của mình ông không tin tưởng phật pháp nhưng mà bà vợ lại là một người tính kính tam bảo tin sâu và nhân quả và bà ta đã chứng được sơ quả tu đà hoàng tìm đủ mọi cách để hướng dẫn chồng mình trên con đường Phật pháp mà ông ta không không tin không nghe một hôm ông mới nói với bà vợ tôi hôm nay tôi muốn đãi tiệc để cúng dường cho 500 vị bà la môn mà 500 vị bà la môn này rất ghét Phật giáo cho nên bà thì thường hay có thói quen bà giật mình cái cái bà nói nam mô phật đà rồi bà đi dắt một cái bà cũng nam mô phật đà nội mà một một cái bà giật mình thôi bà cũng nam mô phật đà rồi cái gặp cái chuyện gì đột đột ngột xảy đến là niệm phật bà có cái thói quen là bà niệm phật cái ông bà la môn nói lỡ mà tôi thỉnh 500 vị bà la môn về tới nhà mà bà nói nam mô phật đà rồi thôi chết rồi các vị sẽ bỏ đi tại vì các vị này không có ưa phật giáo cho nên bây giờ bà bỏ đi bà đừng có niệm phật nữa bà làm ơn bà làm phước để giúp cho tôi thực hiện cúng dường cho 500 vị bà la môn đó thì bây giờ bà đừng có niệm phật nữa nha bà đừng có nhớ phật bà đừng có niệm phật giùm tôi cái bà vợ nói dù cho ông có giết tôi tôi cũng niệm phật à dù bây giờ ông có đuổi tôi đi ông có chửi có mắng có giết có kề đau vào cổ tôi tôi cũng nam mô phật đà tôi cũng niệm phật mà thôi bà vợ nói vậy cái ông chồng nói nhưng mà bà làm ơn làm phước trong cái khoảng thời gian mà tôi đãi đằng cúng dường cho 500 vị bà la môn thì bà làm ơn bà đừng có niệm phật giùm tôi Thế bà nói tôi có thói quen vậy rồi dù ông giết tôi tôi cũng niệm Phật à Thế đang lúc đang lúc dọn tiệc ra 500 vị bà nam môn đang ngồi gia đình dọn tiệc ra cái bà đi cái con chó nó chạy ngang nó hất một cái cái quăng quăng cái cái cái dĩa thức ăn lúc này cái bà nói nam mô phật đà cái 500 vị bà la môn đứng dậy giận dỗi cái tức giận mắng một trận rồi cái bỏ đi nói các vị theo phật đà thì cứ theo phật đà thỉnh chúng tôi đến đây để làm gì cái 500 vị bà la môn bỏ đi như vậy cái ông chồng á ông tức quá ông đánh ông chửi bà vợ một trận nhưng mà ông đâu có giết được đâu ông nói ông giết ông nói bà mà các vị đó đến mà bà niệm phật tôi cắt cổ bà đó nha nhưng mà bà cũng thói quen nam mô phật đà rồi cái 500 vị bỏ đi tiệc tùng đem ra đãi hết mà không có ai thọ nhận hết ông tức quá ông mới tìm đến đức phật ông mới nói này sa môn cụ đàm tôi tức lắm tôi giận lắm tôi muốn giết vợ tôi mà tôi giết không được bây giờ tôi hỏi sa môn cù đàm trả lời cho tôi thử coi giết gì không sầu muộn giết gì được ngủ yên giết gì được ăn lạc đó là ba câu hỏi của ông bà la môn nha ông hỏi vậy chứ giết gì được ngủ yên giết gì không sầu bụng giết gì được ăn lạc cái đức phật trả lời rằng giết sân giận được ngủ yên giết sân giận không sầu muộn giết sân giận được an lành vừa nghe xong tại chỗ ngồi ông bà la môn chứng được quả vị tu đà hòa và ông phát tâm ông phát tâm ông xuất gia theo phật không bao lâu ông chức cũng được thánh quả a la hán quý vị ơi với lời dạy của Đức Phật Ngài biết căn cơ của chúng sanh Biết ông này đang cái cơn sân giận bực tức đó Ông đến ông hỏi Đức Phật vậy chứ Giết gì được ngủ yên Giết gì không sầu muộn Giết gì được an lạc Đức Phật nói Nói ngay trúng ngay tim đen ổng luôn Giết sân giận được ngủ yên Giết sân giận được không sầu muộn Giết sân giận được an lạc Vậy mà tại chỗ ngồi Ông chứng được sơ quả tu đà hoàng và khi xuất gia theo Phật rồi không bao lâu ông chứng được thánh quả A La Hán cho nên mong sao toàn thể quý Phật tử dẫn dắt tâm mình theo con đường lành đừng để dẫn nó vào trong cảnh giới địa ngục ngạo quỷ súc sanh mà muốn thoát khỏi ba đường đó thì quý vị phải giúp cho nó thoát ra khỏi sự tác động của tham của sân của si nhớ nghe quý vị hướng tâm theo con đường lành giúp cho nó an trú trong thiện pháp hàng ngày tăng trưởng lòng tin tăng trưởng đạo đức tăng trưởng sự ưa thích nghe học chánh pháp phát tâm mở rộng cõi lòng ra để xả thí và phát triển được trí tuệ đó là hướng tâm trên con đường chân chánh còn cái tâm của mình tham sân si phiền não thì quý vị phải chuyển hóa làm chủ nó dẫn dắt nó lại đi giống như người chăn trâu mà biết dẫn dắt con trâu của mình điều khiển nó điều phục nó để không cho nó chạy bậy ùa vào đồng ruộng của người phá hoại mùa màng của người ta đó mới gọi là người chăn trâu giỏi chúng ta chăn giữ cái tâm của mình dẫn dắt tâm mình theo con đường thiện lành chân chánh thì người đó mới là người có khả năng điều phục giỏi nha quý vị vậy thì trong ba pháp mà huynh đệ chúng ta nghe và học hôm nay được trích dẫn trong bài kinh hạnh phúc mà con đã mượn cái chủ đề đó là cái gì thật sự đem đến hạnh phúc thì cái gì vậy quý vị thứ nhất người muốn có được hạnh phúc thật sự ở giữa cuộc đời này được gọi là hạnh phúc cao thượng đó thì quý phật tử phải có một cái chỗ ở trú xứ thích hợp ở nơi một trú xứ thích hợp như nãy giờ con trình bày đó chú xứ thích hợp là chú xứ giúp cho chúng ta gần gũi các bậc thiện tri thức Thuận lợi cho chúng ta trong việc tu phước làm lành Rồi gần rồi à, chú xứ giúp cho chúng ta có sự tu học Phật Pháp Thấy không quý Phật tử? Đây là cái chú xứ thích hợp mà ở được chỗ đó rồi thì chúng ta sẽ sống trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự đó gọi là hạnh phúc cao thượng cái thứ hai là quý phật tử phải tu tạo những điều phước lành do hưởng phước đời trước hoặc là đời này mình tu tạo hưởng được những điều phước lành đó mà muốn có được những điều phước lành để chuyển hóa những tội nghiệp phước nghiệp nó sẽ chuyển được tội nghiệp và giúp cho chúng ta có được một đời sống an vui thì chúng ta thường tạo những chuyện phước lành tu phước tạo phước và tích phước nha quý vị như nãy con chia sẻ có ba nhân sinh ra phước thì quý vị cố gắng thực hiện cho được ba nhân sinh đa phước đó là biết sợ hãi trước những điều tội lỗi có cái tâm thành kính và giữ ba nghiệp thanh tịnh đó là nguyên nhân để sinh đa phước rồi biết phật tử thực hành cái pháp thứ ba để có được niềm hạnh phúc thật sự đó là quý phật tử đây hàng ngày phải hướng tâm mình theo lẽ chánh tức là dẫn dắt cái tâm mình để cho nó ăn trú trong năm điều lòng tin đạo đức nghe pháp xả thí và trí tuệ và giải thoát tâm trí của mình ra khỏi sự trói buộc của các chứng pháp chứng ngại dẫn dắt nó thoát ra khỏi sự chi phối tác động của tham sân si phiền não ai biết làm chủ tâm hướng dẫn tâm trên con đường thiện lành đạo đức thì người đó sẽ hưởng được hạnh phúc cao thượng giữa đời này Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử thực hành được ba pháp trên Để đời sống hiện tại thân an tâm lạc phước huệ được trang nghiêm và sở nguyện tùy tâm sở cầu được như ý hiện tại đời này bát nhã thánh trí chống được viên thành giữ ba nghiệp tịnh thanh ăn chay niệm phật phát lòng chân hợp quyết chí vãng sanh bảo sở lạc thành là nơi quy túc cũng thành tâm nguyện chúc cho tất cả những Chúng sinh đang phiêu bạc đâu đây Nghe được pháp âm Giác ngộ hồi tâm Quay đầu hướng thiện Để khổ cảnh tan biến Cực lạc được sinh về Thoát khỏi đường mê đồng quy bến giác Người còn kẻ thác Lợi ích vô biên Pháp giới nhân thiên Đồng thành Phật đạo A Di Đà Phật Xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để à, hồi hướng. Nguyện à, đem à, công